đi hụt nữa không có tiền mua dạ. sữa nữa dạ rồi đó là nhiều khi mình nói bậm chí rồi bây giờ mình có ai ăn cháo mà hai hai vợ chồng nó cũng nấu cháo ăn nó hỏi lên tới trong gán nha con gán lên chỉnh mổ nha để chú về chú liên hệ đây cô chú anh chị xem này nha đây là hình à, của bé thành sau khi phẫu thuật xong wow. nó ăn ổi ta rồi đau không chị không à. mừng ha dạ mới mới mới mới mổ này nó nó, nó, nó khóc quá trời nó vậy như là mình đập tàu con cá lóc vậy đó rồi dạ em chào chị bữa nay không có nước cái thấy đi ờ, bữa nay không có nước thấy đi tự tin hơn luôn á dạ ủa quên nước xuống này là mình kêu là nước ờ, nước gồng phải không chị Bye. có thể là di chuyển đi lại á té lên té xuống tại vì đợt trước là bé bị tuổi cũng bị té hết mấy lần rồi đây cô chú anh chị xem này nha đây là hình à, của bé thành sau khi phẫu thuật xong wow ăn ổi nè Thôi đau không chị? Đau không, trắng trắng à Mừng ha Dạ Mới mới mới mới mổ nghe nó thì nó, nó, nó khóc Quá trời nó vậy như là mình đập đầu con cá lóc vậy đó Ờ Đau á tỉnh tỉnh lại đó à, mà liêm với à, phước trời ơi thôi khỏi có khỏi có nói chuyện được miếng nào không ờ. à, ừ. giờ tối còn uh, im rồi phải không im rồi im không có khóc hả dạ ừ. trời trời liêm đi đâu đi liêm đi này quằn quằn bên bển rồi một hồi nữa nó sụp dạ, dạ, dạ. he nó té cái he rồi hút đó là tao mới đây là bé thành nha cô chú anh chị rồi hôm bữa là ở dân chợ đó mình tốn cái chi phí nào á chị chị xuyên à, có, có có có mấy trăm ngàn à, à tức là cái ờ, phần mà mình chỉ tốn tiền xe à? tiền xe tiền ăn tiền xe tiền ăn tiền ăn dạ còn cái tiền phẫu thuật là có mấy trăm ngàn à à vậy đó hả đó là mình nói thiệt mình à dạ thì có sao mình nói, mình nói vậy à, chứ mình có nói dốc nó láo đồng một dạ. rồi bắt đầu à, vô máu đầu xong hết rồi ba bốn bịch lần rồi mới à, thấy nó đủ sức khỏe nên nó mới mổ cái mà bên à, bệnh viện bên bển là mình tốn được tốn thêm nhiều tiền trời bữa nay cười kìa à, hả thành à, bệnh viện Đã bệnh tốn bảy à, dạ. à, trăm ngàn à vậy hả chị có bảy tám trăm vậy là mình đi về à, cuối cùng tổng cộng chắc cỡ chịu mấy à, à không đâu đi hết cộng vừa ăn vừa uống luôn ha dạ. là gần đến 5 triệu đó tại vì chị hả mua này mua kia rồi bình thủy nè mua về cho cháu nè à tức là cái ừ. tiền viện phí thì ừ. nó không ừ. bao nhiêu ừ. nhưng mà ừ. mình ăn uống ở trên đó ừ đúng rồi với lại uh, mua đồ về đàn ông mua ờ, tiền xe cộ ừ, đúng rồi với mua cái bình thủy nữa đó viện phí thì người ta chỉ hỗ trợ là hỗ trợ ờ, cho mình là mổ thôi, mổ thôi. còn mấy cái vấn đề là phát sinh như bình thủy ăn uống là mình phải tự dạ. túc sữa rồi đó dạ rồi thêm mình mua quần áo cho nó bằng thêm bé uh, bây giờ là ăn uống được chưa hả chứ còn uống sữa chị ờ, chị nấu cháo à nấu cháo chị, nha chị nấu ờ, cháo ấy bữa nay không có nấu ở đây nấu xương hầm trời xương ơi làm hầm. gì vậy con làm gì mà cái tay chụp vô chậu gì vậy ăn vậy đó ăn à, vậy đó hả ừ, bốc ăn vậy đó chua chua ngọt ngọt vậy ăn bây giờ là nước vệ sinh của bé là ở đây mình sử dụng này luôn hả xin, xin uh, mép bên đây nè mép bên dạ. sáu đó ở kế bên xin thùng thùng vậy đó dạ. rồi hết thì qua xin nữa nó ngay đây trả tiền không lấy dạ nè ờ. cô chú anh chị xin quẹt ở trên này không nè đó đây là đồ chơi của bé nghe thành nghe bữa nay em xuống không ngủ luôn không ngủ mình trong hoài luôn mình trông chờ ảnh không xuống rồi thằng này nó không bữa nữa nha cỡ khoảng 10 bữa nửa tháng nữa rồi xong rồi mình lên bờ mình ở nha con <laughs> không còn ở dưới này nữa ờ, mừng dạ. mừng dữ lắm luôn chị khóc hoài à chị nói thiệt chị cũng thiệt tình lắm nha em ơi dạ. chị không bao giờ giả dối gì hết chị nói thiệt luôn á à, không phải là không có người cất có người cất tuy nhiên á là cái phần uh, cái phần thợ của em á họ đang cất cái máy ấm với lại đang cất cái nhà ở trên trển nữa là trên trển em tới hai công trình rồi rồi với lại ở dưới này nó xa quá đợi đi xuống này á thì là sáng đi chiều về không được là phải ăn ngủ nghỉ lợi và khi ăn ngủ nghỉ lợi thì nó phải phát sinh thêm chi phí <laughs> phải mà xuống á thì phải xuống một người phải xuống là phải xuống đông dạ. rồi nó phát sinh thêm chi phí ăn ở đồ này nọ nữa bởi vậy em tính mướn cái người ở khu vực địa phương của mình ai có thể lãnh được nói bao nhiêu tiền em làm vậy vậy vậy đó nhiêu tiền thì ok bán luôn cái bột còn anh ở đây anh rảnh nè có thể anh là anh phụ anh tới lui đó anh coi dạ dạ cho chú hay phải không sao con sao anh nói chuyện hư hư à con trai nha <laughs> gán nè con dành sức khỏe nha ủa bác sĩ cho băng lên hả chị um, cái mở ra kêu mở ra cho nó hả rồi đẹp trai ha khác biệt hoàn toàn luôn ha mà bây giờ phẫu thuật giờ thấy uh, em nhận không ra luôn á em nhìn em nói không ra luôn khi mà xong cái em giờ nó trời trời lạ dữ vậy vậy đó hả đấy cha đây nhìn còn không ra nữa hả tưởng là ẩm đứa đứa nào về không phải không tưởng ẩm đứa khác về ha bữa, bữa hổm nè à, thằng thằng nhỏ đó thằng đó đó nó đụng thằng này dạ rồi bắt đầu ra máu nè trời ơi rồi bắt đầu chấm tại dẫn đi ra về quán đó bây giờ giấc tối luôn cực quá trời luôn trời ơi giấc giả mà mẹ con rồi con con bé tiếng á thì nói dạ. ngay nó đưa lên cái chõn luôn ờ. đưa lên chõn mà tiếng cũng nhiệt tình nó ờ, tội nghiệp lắm mà không cho vô trong phải không nó không cho vô không cho vô trong nó kêu á một người à, bệnh nhân là trời ơi chị thôi thôi vừa khóc vừa la rồi giữ nó và rồi đâu chị giặt được đâu chị muốn người ta giặt chị muốn người ta giặt sao vậy con sao vậy thành đổ sữa hả ừ, đổ sữa bé à, sinh uh, năm uh, chắc hai năm rồi hai mốt hai mốt hả một được một tuổi chưa à 14 tháng này ha ờ, đi được uh, à, tẩn cẩn chưa chị tẩn cẩn này đi cẩn đã ha <laughs> à, à, rồi bác sĩ có nói chừng nào mà lên chẩn tái khám nữa không nha chị à, mà hai tuần á hai, hai tuần, tuần nữa à, ha là tái khám ở Sóc Trăng ừ. rồi ở đây nó gần dạ không có điều kiện lên chẩn thì tới Sóc mà tới một tháng nữa là mình mới tới khám ở cho mình nhiễm Nhi Đồng mà mình đang phẫu thuật cái cháu hả dạ nhiễm viện Nhi Đồng một dạ Nhi Đồng một còn à, cái ờ, cái phần là chỉ là có cắt không hay là chỉ tan cái này chắc chỉ tan quá à không tan ha không kêu lên cắt mà cũng mình không hả? uống hả? uống trực tiếp vô vậy chứ dạ. không có dạ. chịu uống ly không chịu ơi rồi để nút vậy đó hả ừ. Ờ. bé không dùng bình sữa sao không được uống không được à. không được vậy đó à, à đúng rồi cái cái, cái miệng hồi vậy rồi bây giờ mình tập lại uống bình sữa mấy chịu không không, không luôn hả không có mua bình sữa thử cho bé dùng chưa có mua rồi không không chịu không chịu hút hả không dạ. chịu đâu bởi anh lấy nước cho cho cho con mặt tả không không lấy bầu ra nữa đi tới đó sao không á anh à, à. dạ uống uống chai đi em vậy là nửa tháng nữa mình sẽ à, đi tới bệnh viện sóc trăng dạ. rồi khám lại cái rồi đầu một tháng sau dạ, rồi mới dạ. lên sài gòn thì có gì uh, để uh, ờ, cái chi phí đợt trước nó hết rồi có gì đợt sau này uh, khi mà cất nhà tại em sẽ còn xuống nữa giống như lần giờ em sẽ lại chút xíu nữa em sẽ đi với anh đi khảo sát coi cái đất đó như thế nào sau đó em sẽ nói chuyện với anh và nhờ anh uh, kiếm thợ đi rồi uh, làm vậy vậy vậy đó nói với thợ làm vậy đó mà phán bao nhiêu tiền phán hết luôn vật tư công được cán là hết luôn nhiêu tiền thì để cho cho em biết rồi có gì anh điện cho em biết rồi ok thì em sẽ xuống hẹn ngày khởi công rồi em sẽ uh, anh chị cúng kiến gì đó là đầu là mình sẽ tiến hành mình làm dạ đúng rồi thì thường là vậy đó em là cất là xong là em phải chừa lại ờ, một ít để vốn cái cần cái cái máy che nắng che mưa giúp cho bé rồi xong rồi ờ, thêm cái cần câu cũng cũng nói chung là cũng không phải tiền của em nữa em đi ăn xin không à em về em xin cô chú với gia lại một phần nữa nhiều khi là nhìn vô cái hoàn cảnh gia đình mình cô chú họ cảm thông họ thương họ thương tình thì họ muốn giúp đỡ rồi bây giờ mình chuyển đi đi nha đi đi đi cái đất mình coi nha để em tranh thủ em ờ, còn ờ, về dưới nữa tại giờ chiều đường về nó không có đèn đường cái ghê quá hai anh em đi rồi à. rồi ngủ rồi đó hả chú xuống cái bú xong rồi ngủ rồi đó hả con trời ơi nãy giờ nằm đợi trời gì hết để dùng hỏi nấu mèo gán nha ở đây thêm ờ, mấy tuần mấy tuần nghe như hiện ngủ rồi ha ngủ dùng miếng là nằm ngủ liền luôn chờ đó nãy là đúng nghe nói xuống cái là nó chờ chờ thì nào xuống rồi xong ngủ chưa còn nữa còn cái nhà nữa tới đó thằng tân gia nữa tới đúng tiền đãi em mua gà mua vịt gì đãi em à, em ăn dạ. giờ à, giờ em với ông đi ra ngoài anh kêu cái chú đi đi nha mình qua mình coi miếng đất nha bây giờ mình về dưới luôn nha chị sẵn vài lần nữa chừng nào mà xong nhà khi mà em bàn giao xong rồi đó là lúc đó là gia đình mình tự xử <laughs> hồi nãy á, tính bởi ờ, vì em xuống em tôi cái gì nè để nữa có gì mô tả rồi ờ, hỏi nè rồi đi anh thiên ơi anh thiên phải không rồi thôi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái phần đất mình xem nha rồi chút xíu nữa tới tôi sẽ quay cho cô chủ anh chị xem xa thì cả và anh, thiên là anh nữa có gì cấp dẫn thì là anh phụ luôn phụ phụ được cái gì đó anh phụ dạ với lại nhà mình mình phụ tại vì cái em không có đây á có anh đó anh coi nó